Mến chào các em, à, cô tên là Nguyễn Thị Hồng Loan, à, giáo viên môn sinh, à, trường trung học phổ thông thành phố Trà Vinh. À, hôm nay à, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách mình sẽ cài đặt Zoom à, trên điện thoại hoặc là trên máy tính à, để mình có thể sẵn sàng à, chuẩn bị cho năm học mới. À, nếu chúng ta không đến trường trực tiếp à, thì chúng ta sẽ phải học trực tuyến ở một thời gian đầu. À, cho nên là à, đầu tiên thì cô sẽ hướng dẫn trên điện thoại trước bởi vì cô biết đa số các em là sử dụng trên điện thoại à, tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn trên máy tính trong quá trình mà cô thực hiện video này thì cô vẫn mong muốn là các em không phải xem phần phía sau vì sao nếu em không xem phần sau có nghĩa là các em đã làm được rồi hoặc là đến thời điểm đó chúng ta đã vào học trực tiếp ai cũng mong muốn điều này đúng không nè rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu à, hướng dẫn cho các em mình sẽ tải zoom về điện thoại của mình à, mời các em theo dõi nha à, đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em tải zoom trên điện thoại iphone à, thì nếu các em đã từng tải à, game rồi thì mình sẽ vào đúng chỗ đó à, có nghĩa là mình vào app store à, để mình tải ứng dụng zoom thì khi vào app store thì chúng ta sẽ thấy à, như thế này thì chúng ta sẽ nhập vào tìm kiếm là zoom thì sẽ sổ ra các dòng như thế này thì chúng ta sẽ chọn zoom lao meeting à, chúng ta sẽ chọn vào à, chữ nhận hoặc là biểu tượng có đám mây và có mũi tên thế này à, thì chúng ta sẽ bấm vào đây à, chúng ta đợi một chút à, điện thoại chúng ta sẽ tải về đối với các em mà lần tải đầu tiên thì các em bắt buộc phải nhập password của điện thoại của mình à, password iCloud của iPhone của mình thì mình sẽ tải được à, còn đối với các bạn mà ta cài đặt bằng vân tay thì chúng ta phải sử dụng vân tay à, của cô không hỏi password lý do là cô đã từng tải rồi cho nên bây giờ cô chỉ hướng dẫn để tải lại cho nên là không đòi hỏi phải nhập password nữa à, thì khi tải xong thì các em sẽ vào bấm mở để chúng ta vào zoom chúng ta xem à, khi được như thế này rồi à, thì các em bắt đầu tham gia cuộc họp à, thì trong đây dòng đầu tiên à, sẽ nhập ID của cuộc họp thì ID của cuộc họp à, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi cho các em à, khi mà có lịch học à, thì đối với à, môn học nào thì sẽ có ID và password của môn học đó à, sẽ có một cái lịch cụ thể à, thì các em chỉ cần bấm vào đây và nhập đúng cái ID và cái password của lớp học đó thì chúng ta sẽ vào à, một cách để vào nhanh nữa nếu mà giáo viên chủ nhiệm à, gửi cho mình là đường link để vào học môn học nào đó thì chúng ta chỉ cần vào đúng à, bấm vào cái đường link đó là chúng ta sẽ vào thẳng ngay vào lớp học mà chúng ta không phải nhập ID hay là password à, tiếp theo à, như vậy thì khi tải xong các em ra màn hình chính thì các em sẽ thấy một cái biểu tượng zoom như thế này đó, là chúng ta đã thành công à, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em tải zoom À, trên các điện thoại mà sử dụng hệ điều hành Android à, thì à, đầu tiên chúng ta sẽ vào CH Play à, sau đó chúng ta sẽ nhập vào ô tìm kiếm là Zoom à, tiếp theo các em sẽ chọn là Zoom Loud Meeting à, sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ cài đặt à, chúng ta sẽ đợi một chút à, để điện thoại chúng ta à, tải về và sẽ tiến hành cài đặt thì trong quá trình cài đặt các em lưu ý nếu mà trường hợp các em mà không tải được à, thì chúng ta nên kiểm tra lại dung lượng điện thoại à, có thể là à, dung lượng điện thoại chúng ta đã đầy lúc này chúng ta sẽ tiến hành gỡ bỏ một số nào đó mà chúng ta không dùng tới hoặc là chúng ta sẽ xóa bớt hình ảnh hoặc là video ở trên điện thoại chúng ta để chúng ta giải phóng bớt dung lượng lúc đó thì chúng ta sẽ tải được zoom về zoom đã được cài đặt xong rồi chúng ta sẽ bấm vào mở vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tham gia cuộc họp thì chúng ta bấm vào tham gia cuộc họp à, tiếp theo à, cô sẽ hướng dẫn các em tải zoom trên máy tính thì đầu tiên các em hãy vào google rồi bây giờ mình cần tải zoom về máy tính thì bây giờ mình muốn cái gì thì mình cứ gõ đúng như vậy thì chị google sẽ giúp mình à, tải lên mình nếu cách đơn giản bây giờ cô muốn tải zoom về máy tính thì cô gõ nè tải zoom về máy tính rồi rồi vậy thì mình sẽ chọn nè tải phần mềm zoom lao meeting cho máy tính rồi mình sẽ bấm vào đây à, trong này thì mình sẽ kéo xuống à, để mình tải phần mềm zoom này bấm vào chỗ này mình sẽ tải về à, đó là một cách à, cách này rất thông dụng vì mình muốn cái gì thì mình cứ gõ nhập cái đấy thì à, chị Google sẽ giúp mình tìm kiếm rồi cách tiếp theo là các em có thể gọi thẳng trực tiếp là zoom à, chấm us chấm xịt download rồi enter thì nếu gõ như thế này thì phải vào thẳng đúng vào zoom thì mình sẽ nhấn vào thải xuống rồi khi tải xuống xong thì mình cứ bấm vào cài đặt đây, bên góc trái màn hình thì mình sẽ nhìn thấy là đang tải xuống rồi khi tải xuống xong thì mình à, có thể bấm vào đây để cài đặt rồi à, Zoom đang tiến hành cài đặt cho mình rồi vậy thì mình bây giờ mình đã có thể bắt đầu vào với cuộc họp mình sẽ nhập ID à, đây dòng dưới là tên của mình khi đăng nhập đây là ID của cuộc họp rồi khi nhập đúng ID rồi thì mình sẽ bấm vào chữ soi như thế này thì mình sẽ vào cuộc họp à, nếu đòi hỏi tiếp hết mật khẩu thì mình sẽ nhập mật khẩu vào à, như vậy thì đối với sim trên máy tính à, khi mình chỉ là tham gia cuộc họp thôi à, thì mình chỉ cần làm tới đây là mình có thể vào cuộc họp được à, à đây là cô vừa chia sẻ nhanh qua cho em cách tải game trên máy tính và cô tin rằng là với ở trong khả năng của em thì em có thể tìm tòi à, để mình có thể à, tải được những ứng dụng mà mình cần thiết à, về phục vụ cho việc học của mình à, xin chào các em hẹn gặp lại các em à, vào lớp học